cục xì lầu ông bê lắm cục xì lầu ông phong bê lắm ok và hello xin chào tất mọi người nha Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của ông Phong Vlog đây các bạn ơi Và hôm nay ông sẽ nấu cho mấy cháu một món ăn siêu to khổng lồ nha mọi người nha Đây mọi người coi nè Ở trên bàn có rất là nhiều đồ ăn luôn mọi người ơi Và hôm nay ông Phong Vlog sẽ làm ban ăn hết đống đồ ăn này Và các bạn đừng quên hãy để lại cho ông Phong Vlog một like, một share Và nhớ nút subscribe đang kiếm hộ cho ông Phong Vlog đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world nha các bạn nha <laughs> Ok Thôi mình giỡn với các bạn cho vui vậy thôi Thì các bạn coi nè các bạn ơi Đây xin giới thiệu với tất cả mọi người nha Thì trên bàn đồ ăn của Phong Cận đẹp trai có rất là nhiều đồ ăn luôn các bạn ơi Các bạn coi nè ở đây có bánh kem nè có cả táo nè có cả trà sữa nè đó đùi gà kfc với lại có thêm cả hamburger siêu to khổng lồ nữa bạn ơi đấy xin giới thiệu mọi người đây chính là món gỏi cuốn việt nam đó gỏi cuốn của việt nam nha mọi người nha đấy. <laughs> nhìn này thấy không một miếng gỏi cuốn bên trong nó có rau nè có tôm nè có hành nè đó có xúc xích phô mai kiểu nhìn rất là ngon luôn à thôi bây giờ mình phải ăn đây mình đói bụng lắm rồi <laughs> ok ăn thôi à, để coi ăn gì trước ta ai vào nhà ta đó không Ủa, mình mới vừa nghe giọng của ai mà phải không các bạn ồ ủa chắc không phải đâu thôi mình ăn tiếp đây hai chuẩn bị ăn thôi một hai con anh cũng sao với cô anh này ba ủa cái tiếng gì vậy ta ủa mình hình hình như mình nghe tiếng của ai kêu là đừng ăn đừng ăn hay sao các bạn ơi ủa gì kỳ vậy đồ ăn của tôi mà sao tôi không được ăn hình như là mấy bà hàng xóm phải không ta để nhìn coi hình như là mấy bà hàng xóm nhiều chuyện đúng không nha ừ chắc không phải đâu thôi ăn tiếp một trời ơi hai là nghiệp quạt đấy đừng có ăn mà đừng ăn Ê, trời ơi trời có lẽ chẳng lẽ là là đóng đồ ăn biết nói chuyện hay sao ta ngươi ngươi ngươi ngươi là ai ngươi là quái vật hamburger hay là quái vật trứng chiên ngươi là ai làm gì có hamburger với quái vật trứng chiên nào tôi là gọi quấn nè bố bị nhột với mày đấy à? à? trời cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy trời trời trời gọi cuốn biết nói chuyện mấy bạn ơi trời mình không ngờ rằng trên đời này có một miếng gỏi cuốn có thể di chuyển, có thể biết đứng và biết nói chuyện luôn các bạn ơi. Trời trời trời. trời. Còn biết nhảy nữa nè. Biết nhảy luôn. Trời trời trời. Trời, đồ ăn biết đi. Trời trời trời. Cái gì mà ghê quá vậy? Có ma rồi. <laughs> cái con gỏi cuốn kia. Ma trời, tôi là gỏi cuốn nè. Ngươi là ai? Ngươi đến từ hành tinh nào? Tại sao ngươi lại vô vô trong nhà ta rồi ngươi nhập nhập vô miếng gỏi cuốn của ta? Đâu có đâu, tôi vừa được ông Tân Vlog ông ấy làm xong mà, tôi vừa có được nhập hồn vào đây luôn á. Trời ơi trời ôi mấy bạn ơi dạo gần đây mini world có nhiều điều lạ quá bạn ơi hết gọi là gọi là mấy cái căn nhà ma ngôi nhà ma rồi bây giờ lại có thêm cả gỏi cuốn ma nữa bạn ơi rồi cái gỏi cuốn nó biết đi mà nó còn biết nói nữa ui trời ơi trời ơi gọi cuốn mày mày mày mày mày tên là gì vậy ai mà biết được gọi cuốn tên là gọi cuốn chứ gọi cuốn tên là gì ba à mày tên là gọi cuốn luôn hả trời ơi Ui, nhưng mà nhưng mà cái cái con gọi gọi cuốn này nó nó nó nó biết đi đúng là chuyện lạ việt nam mà mình mình mình phải ra mình mình khoe với sam mới được sam đâu ta từ từ sam sam đâu rồi ui là trời ui sam sam sam sam sammy ơi sammy ơi à, ủa cái gì vậy? Trời ơi Ủa? Sam ơi Tôi mới vừa phát hiện ra một cái chuyện lạ Việt Nam Sam ơi Trời trời sáng sớm là có chuyện lạ Việt Nam kể tôi nghe rồi hả trời, Đúng rồi coi. Trời ơi trong nhà mình mới xuất hiện một con yêu quái Một con bánh cuốn biết nói chuyện Sam ơi Wait a minute. Một con gỏi cuốn. cuốn Đúng rồi bánh Cuốn hả Đúng rồi Ừ đó coi là trời Phong ơi là Phong ơi bữa nay ông ăn nhiều quá bây giờ mở nó rồi là nó nó nó mắc trên não ông hay sao vậy ông nói mà ông không nghĩ vậy quậy bữa là trời. mà sao mà là có thể là oải quái vật được bà, bà không tin tôi hả trời hồi nãy á tôi mới ra chợ tôi mua miếng gỏi cuốn về tôi tính ăn ai vậy đâu tiện tôi đang ngồi cái tiện nó đứng dậy xong nó biết nhảy nè nó biết nói chuyện rồi nó biết hát luôn trời ơi cái miếng gỏi cuốn này nó ghê lắm á trời đó ơi là trời ông càng nói tôi thấy ông càng xàm ông nội thôi vào ăn nội à vào ăn vào đâu ăn đi Trời ơi đó cái gì mà gọi cô biết đi biết nói biết cười vậy làm như em bé vậy Trời ơi thiệt mà thiệt mà không tin bà vô đây giống tôi nhanh lên nhanh lên Vô đây vô đây Trời đất ơi Bà không tin đúng không Nói tầm phào dữ Vô đây tôi cho bà coi nè Đây nè miếng gỏi cuốn nè Nè Ủa đâu ta ủa đâu rồi ờ đó coi thấy chưa đồ ăn không à ông này tào tào lao mía lao tào Bèn. lao mía lao từ từ tôi nói thiệt hình như nó trốn ở đâu ở trong đây vậy nè tôi coi coi trong toilet có không rồi ờ, mày có trốn trong Trời toilet không vậy bây trong... giờ miếng quạt cuộn là bây giờ đang đi trốn luôn hả trời ơi tất nhiên rồi để tôi đi kiếm nó cho bà coi Ê, trời sao à, sao ơi nói đây là sao gì vậy đánh chúng nó đánh chúng nó đúng rồi trời ơi đứa nào mà đánh hay thế thôi hay hay hay hay hay được đánh tiếp tiếp tiếp đó thấy Ủa? chưa bà thấy chưa miếng gỏi cuốn này không nhận nó biết nói chuyện nó biết di chuyển mà nó còn biết chơi game luôn kìa bà thấy không nó giành máy tính của tôi luôn kìa vậy tôi không giờ trời đất ơi cái thời cũng biết nói chuyện nè hello hello bạn chị đấy chị hello đi ra đi ra chỗ khác đi ra chơi game đang chơi game đi ra chỗ khác đi đó thấy không nó nó nó nó nạt bà luôn kìa thấy không thấy không miếng gỏi cuốn này nó láo ghê luôn á trời đất ơi mà nói gì tôi không có à trời ơi như thuốc cân á trời ơi à, trời xanh lè xanh lét luôn kìa trời ơi trên đầu còn có gì ta có gì ta tôm rau củ cải đó trời đất ơi vậy thương dữ vậy trời à, chị gái xinh đẹp nha trời đất ơi dễ thương quá bông ơi cái gì con này được không dễ thương nè trời ơi trời cái bà này sao con gì bà cũng đòi nuôi hết vậy Bà lần trước bà hết nuôi một cái con khỉ đột tinh tinh gọi là siêu to khổng lồ rồi Bây giờ bà đòi nuôi thêm miếng gỏi cuốn nữa Nó là đồ ăn chứ phải là đồ nuôi đâu Trời đất ơi nó có nhúc nhích biết nói chuyện là gọi là động vật rồi không Đây là quả cuốn đặc biệt thì ông Con này là hàng dưới kia gọi là gì ta hiếm không ạ à, không à, Bây giờ ông đã gặp được một thứ rất là quý hiếm hiểu không Đó Thôi tôi nói bà nghe nè Bây giờ nè Cái miếng gỏi cuốn này á nó biết nói chuyện Nó biết di chuyển Nó còn biết chơi game nữa Nó quá là đặc biệt rồi Tôi nghĩ rằng bọn mình nên bán bán nó cho rạp xiếc đi để người ta đem nó đi người ta gọi là diễn biểu diễn xiếc biểu diễn ảo thuật cho người ta xem đúng rồi anh, anh, anh trai ngốc bách anh trai ngốc bách đừng làm như vậy hãy nghe theo chị gái xinh đẹp mà nuôi em đi dạ Đấy. chưa trời đất ơi người ta cầu ông nghĩ sao chị con người ta là nhà lành ông bán người ta vậy bây giờ ông bán là tôi giết ông nhà tôi có sống nha đúng rồi chị gái xinh đẹp nói gì cũng đúng á mà, mà mà bây giờ nha nuôi bé gọi cũng rất là rẻ tiền luôn bây giờ chỉ cần tưới nước ờ à, tưới nước hả em ăn đúng gì rồi, em đúng rồi, đúng rồi, đúng đó tưới nước là nó nay nó sống rồi hay chưa rẻ mèo à cho ít nước là sống rồi dễ trời ơi là trời mà. mấy bạn ơi bà sammy này mình không hiểu bà nghĩ gì luôn á bạn bà đòi nuôi hết con này đến con nọ trời ơi trời có khi nào mai này có con sư tử bà cũng đòi nuôi luôn không ta Ây, thôi nhưng mà không sao mấy bạn ơi mình mới nghĩ được cái ý này nữa bạn con gỏi cuốn này nó biết gọi là cử động nó biết nói chuyện nó còn biết ăn nữa vậy có nghĩa là nó có thể lớn lên được Ê, bây giờ nó còn nhỏ quá à. thôi hay là bây giờ mình thử mình nuôi cho nó lớn lên đi các bạn khi nào mà nó lớn lên xong rồi mình sẽ làm thịt nó mình ăn à mình sẽ có được một bữa gỏi cuốn siêu ngon luôn các bạn ơi <laughs> hợp lý ở đâu đâu gì đâu tôi đâu nói gì đâu <laughs> nói à, à, ok thôi được nếu bà muốn nuôi bé gỏi cuốn thì cũng được tôi không ý kiến gì đâu vậy bà cứ nuôi đi ha yeah, <laughs> nuôi được rồi Woo. yeah được rồi cùng với chị gái xinh đẹp rồi còn anh trai gốc mắt kia thì đi chỗ khác đi xui xui xui xui à mày láo rồi đợi mày lớn lên là sống đầu tao sẽ ăn thịt mày hay nằm nọc ơi có gì à, anh sẽ cho con một miếng ha ok hay mấy bạn ơi vậy là sắp có một bữa ngon rồi <laughs> hey, Trời ơi mấy bạn ơi Vậy là 10 ngày đã trôi qua rồi bạn ơi Không biết là con gỏi cuốn nó có lớn được tí nào chưa ta uhm, Dạo gần đây mình không có để ý đến nó Để xuống dưới coi không biết rằng là nó đã to đến cỡ nào rồi Nghe nói là Sam chăm nó tốt lắm Sam cho nó ăn toàn là đồ ăn ngon không à uh. Rồi tập theo chị nha Vương bay Giỏi lắm Gỏi cuốn à, ơi rồi. À. Trời ơi là trời Mấy bạn ơi Cái con gỏi cuốn nó to đùng luôn rồi Trời ngày xưa ha Nó còn nhỏ xíu bằng cái bàn chân của mình nè à. Còn bây giờ nó to còn hơn mình luôn bạn ơi Trời ơi là trời cái con này ha Mà rưới tí rồi là nước tương nước mắm lên ha Sau đó cho thêm ít mắm tôm vô Ôi ăn trời bảo đảm sẽ ngon cực kỳ ngon luôn các bạn ơi Các bạn coi kìa Cái con tôm trên đầu nó kìa đó nó bự theo người nó luôn à Trời ơi cái con tôm đó Gọi là chấm vô nước mắm ăn là quá ngon luôn trời à, Mà khoan bây giờ Bây giờ có bà Sam ở đây làm làm cách nào để mình mình mình mình ăn mình ăn thịt được cái con gỏi cuốn này ta ừ, Làm cách nào trời À đúng rồi có cách rồi <laughs> um, thèm à, Sammy ơi Sammy ơi ừ. Ừ. À, tôi à, thèm KFC quá Hôm nay tôi đói bụng tôi thèm KFC Bà ra ngoài tiệm KFC mua đồ ăn cho tôi đi Gì cậy vợ tôi vừa nấu đồ ăn với ông ăn rồi Bây giờ đòi ăn KFC là sao Ôi trời ơi trời đồ ăn á, ở nhà ăn hoài chén rồi Hôm nay tôi thèm ăn KFC à Bà ra ngoài tiệm KFC mua tôi đi Đi mà trời ơi thương tôi rồi, đi vợ vợ vợ biết rồi vợ. ơi Em cũng muốn ăn em cũng muốn ăn chị ơi cho em ăn với Trời Ok Thì Con gọi cuốn kẹp Cho mày ăn nha Con con gọi cuốn kia mày là gọi cuốn mà mày cũng đòi ăn KFC hả Ủa chứ sao à, Mấy hôm nay chị Sam cho em ăn quá trời luôn Anh thì làm sao mà có được đồ ăn ngon như em được Ừ ừ mày hay lắm Mày nói hay lắm một tí nữa tao đem mày đi Tao chấm nước tương tao ăn luôn Ừ À, à Thôi được rồi Sam à, đi mua KFC cho tôi nha rồi ở nhà canh người ta bẻ rồi là, là bẻ giúp tôi nha trời okay, ơi canh okay. cho nó ăn đầy đủ nha Khổ ok ghê ok rồi bé giờ của chị đi nha bye bye, nè chị bye bye bye bye mọi người trước nha ok <laughs> vậy là mình đã lừa được Sammy rồi các bạn ơi à, <laughs> à, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với nhân vật chính nào à, à, chào bé gọi cuốn Dạ chào, chào anh ngốc ngất Anh anh có cái vấn đề gì mà anh cười em thấy nó hơi nguy hiểm anh Trời ơi, có gì đâu mà nguy hiểm Anh từ trước giờ anh rất là hiền luôn Anh lúc nào cũng thương bé gỏi cuốn hết á à, Không biết dạo này bé gỏi cuốn ăn cái gì mà bé gỏi cuốn mập địch vậy à, nhầm, nhầm, nhầm, Mà nhìn béo tốt vậy À, em á, em được chị Sam cho ăn KFC này Ăn tôm hùm hoàng đế nè Ăn cua, à đó tôm hùm AFK nè Tôm hùm hoàng đế Nói chung là được cái gì là, là đồ ngon là chị Sam cho em ăn hết Trời ơi là trời Mấy bạn ơi Ở nhà thì bà Sam bà cho mình ăn cơm nguội Trong khi bà mua cáp, KFC cua hoàng đế Rồi mua thêm cả gọi là tôm hùm Alaska cho con này ăn Trời ơi là trời Sao mà bất công quá vậy Mình thì càng ngày càng gầy gò ốm yếu Trong khi con cái con gỏi cuốn thì càng ngày nó càng béo phì Mập như một con heo Càng ngày càng mập địch Trời ơi trời Nó mập còn hơn con luôn á Nằm nọc Ha bực quá ha Hey, thôi được rồi Đâu bình thường mà ta À, à bé gỏi cuốn ơi à, dạo này thấy bé gọi là cũng gọi là to to lớn lớn như thế này á thì chắc là bây giờ á à, bị mất đi một ờ, một một phần trên cơ thể chắc không sao đâu ha có à, có có có có nghĩa là dạo gần đây à, gọi là anh thèm ăn gỏi cuốn quá hay là bây giờ bé gỏi cuốn cho anh xin uh, gọi là một ít uh, một một cái cái cái chân hay cái cái cái, cái tay gì được không rồi rồi rồi cuốn cuốn cuốn của em là là làm làm từ thịt rồi từ dạ không không không không nhặt nhặt thịt nhặt nhặt lá cay trời ơi là trời yên tâm đi yên tâm đi anh anh anh sẽ gọi là lấy bé chấm vô mắm tôm ăn ngon lắm vừa thơm vừa ngon nữa đứng ai đứng lại đứng lại trời lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ la ủa ủa gì vậy ủa gì vậy trời ơi là trời con gỏi cuốn này sao mà mày chạy nhanh quá vậy hả trời ơi mày mập mà sao mày chạy nhanh quá vậy ủa cái gì vậy sam ủa chị, ủa chị, gì chị, chị xin chào anh anh anh anh anh anh trai tóc mới cài nhiễm mình anh nè <laughs> không dám ăn gỏi cuốn mà à ông này muốn cái gì trời ơi là trời cái bà sam này bà không biết gì hết trơn á nó chỉ là một miếng gỏi cuốn thôi tôi nuôi nó lớn lên thì giờ nó mập như con heo rồi tôi phải làm thịt nó tôi ăn thôi chứ sao nó chỉ làm miếng gỏi cuốn thôi mà nuôi tôi là người gọi là nuôi nấng bé quậy cuốn từ bé lớn nha ông nói gì vậy ai Hả? nhưng mà bà nên nhớ rằng là tôi là người mua nó từ ngoài chợ về nha nó cũng chỉ là miếng gỏi cuốn thôi bà làm gì bà thương nó dữ à tôi không ngờ rằng ông là một con người ác độc như vậy ông dám ăn thịt gọi là bé quậy cuốn của tôi tôi không ngờ ông là một người gọi là ác nhân ác đức như vậy ha bây giờ bé quậy cuốn bây giờ đi về nhà với chị còn ông này bỏ đi hey, đi ra dạ, đi về thôi chị mình sẽ làm thịt được cái gọi là miếng gỏi cuốn siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog tặng cho mình Ai về đâu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 lên kênh youtube của Sammy của các thành viên của Hero Team đang ăn kiếm hộ cho mọi người nữa nha anh em Ai, cái con gỏi cuốn đáng ghét Ừ, nó chỉ là miếng gỏi cuốn rồi à, nó chỉ là đồ ăn thôi mà chứ có gì đâu mà bà Sam bà thương dữ ta ai